Ok hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì uh, có rất là nhiều anh em trong cái thời gian vừa rồi ấy có nhắn tin đến cho bên Tấn hỏi rằng là về cái dòng máy đánh bài thì nó có thể chơi được tất cả các trò chơi đúng không đấy tất cả các cái trò chơi liên quan đến bài lá đúng không đấy đấy là cái câu hỏi thứ nhất mà anh em hay đặt ra cho bên tấn cái thứ hai ấy, là anh em hay hỏi bên tấn là hiện nay thì cái dòng máy nào đang là dòng máy cao cấp nhất tốt nhất hiệu quả nhất của bên tấn thì uh, trong cái clip này thì mình sẽ giải đáp tất cả các cái thắc mắc đó của anh em thì cái thứ nhất là một cái con máy đánh bài có thể chơi được tất cả các cái trò chơi liên quan đến bài lá đúng không thì mình trả lời với anh em là đúng một con máy đánh bài nó có thể chơi được cho anh em các cái trò ví dụ như sâm lốc ba cây liêng đấy phỏm chắn binh sập sáp binh ấn độ tiến lên miền nam rất tật các cái trò nào liên quan đến bài lá nó đều chơi được đấy là cái thứ nhất đấy nhưng mà một con máy đánh bài anh em chỉ có mua cho mình tối đa là từ 3 đến 5 trò anh em nhé một con máy đánh bài mua tối đa từ 3 đến 5 trò cho anh em đấy và một con máy đánh bài hiện nay cao cấp nhất đó chính là con máy đánh bài CAC 700 đấy đây chính là một con máy đánh bài CAC 700 này đấy tại vì sao tại vì nhiều anh em vẫn còn đang thắc mắc so sánh với dòng CVK nhưng mà xin thưa với anh em rằng là dòng CVK hiện nay nó đã bị khai tử trên thị trường nói chung là nó sẽ không còn được sản xuất nữa chính vì thế nên là sẽ không còn dòng CVK nữa anh em nhé dòng CVK sẽ không còn chính vì thế nên bây giờ dòng CAC này là dòng đẳng cấp nhất hiện nay trên thị trường đấy tốc độ báo của nó cũng không thua kém gì dòng CVK đấy thì một con máy đánh bài này nó sẽ bao gồm cho anh em này đó chính là một con máy đây đấy một con máy đây hình thức của nó thì giống một con iPhone 8 Plus bình thường anh em nhé đó đi kèm theo nó đấy đi kèm theo nó đó chính là một chiếc tai nghe siêu nhỏ như thế này đấy, anh em đi chơi anh em đeo tai nghe vào tai đấy còn con máy đánh bài này này thì cho anh em cùng xem đấy, anh em đi chơi sử dụng anh em có thể lắp sim vào bình thường đấy anh em lắp sim vào anh em nghe gọi bình thường đấy dùng rất là mượt luôn nhá nếu mà nhìn bằng mắt thường này thì người ta không thể nào phát hiện ra được đây là con máy đánh bài đấy người ta cứ tưởng đây là một con iPhone 8 Plus bình thường thôi đấy khi anh em đi chơi này đấy anh em lắp sim vào hoàn toàn ok thì à, anh em muốn chơi được trò chơi thì anh em cần đăng nhập vào game giúp mình cái mã đăng nhập của con máy này mã đăng nhập của con máy này là thăng 25 thăng 2580 Đấy, thăng 2580 thăng thì khi anh em vào game này nó sẽ hiện lên cho anh em một cái giao diện rất là ok đó anh em uh, cho mình chút mình sẽ giảm cái đó để cho anh em cùng nhìn này thì khi nó hiện lên này rồi anh em bấm vào đăng nhập cho mình đăng nhập ở đây nó sẽ hiện lên ờ, một số mục và một số phần cài đặt thì uh, thông báo với anh em rằng là những cái này thì mình đã có dành vài clip mình uh, hướng dẫn chi tiết cụ thể đến cho anh em rồi thế anh em nào mà muốn xem chi tiết cài đặt đấy thì anh em có thể vào kênh youtube của mình và anh em xem lại đấy là phiền anh em một chút còn ở trong cái clip này ấy, đấy trong cái clip này thì là mình sẽ test cho anh em cùng xem về độ nhanh và độ hiệu quả của nó khi anh em đi chơi sử dụng cái dòng máy đánh bài này đấy thì thông thường ấy thì anh em đi chơi hay là chơi liêng chơi ba cây đúng không ạ đấy thì những cái trò đấy là trò cơ bản rồi đấy những cái trò cơ bản đấy thì mình à, không cần phải nhắc đến nữa đấy mình sẽ test cho anh em một cái trò khó hơn một chút đó là nhiều anh em ở trong miền Nam đấy anh em ở miền Nam hay miền Tây là anh em hay chơi trò binh Ấn Độ hay còn gọi là binh sáu lá thì mình sẽ test luôn cho anh em cái trò đấy nhá này đấy mình sẽ test luôn cho anh em cái trò binh sáu lá đấy thì anh em lưu ý này cái phần mắt camera của nó sẽ nằm ở hai cái lỗ nhỏ này nên là khi anh em sử dụng anh em hướng hai cái lỗ nhỏ về phía bài để khi mà anh em đặt bài nó sẽ quét mã vạch cho anh em nhá đấy này thì à, mình sẽ bấm bắt đầu trò chơi cho anh em thì mình chỉ cần đặt bài nhá anh em nhìn này mình chỉ cần đặt bài xuống một phát là máy sẽ báo luôn này đấy cực kỳ là nhanh này à. đấy loa nó hơi nhỏ thì mình sẽ cài mình sẽ mở loa để cho anh em cùng nghe này đây anh em chờ mình một chút mình sẽ mở loa lên cho anh em cùng nghe đây anh em nghe thấy không ạ 41 tức là sao tức là khi anh em đánh binh này đánh bốn nhà thì nhà số 4 lớn nhất nhà số 1 là nhà của mình sẽ lớn thứ hai đấy thì như thế này thì là bài mình đã có lời rồi thì mình không cần phải cắt lá hay là mình không cần phải là bán cái làm gì cả đấy mình cứ chia luôn này đấy mình cứ chia luôn cho anh em này đấy thì à, một thì bài số 4 lớn nhất thì sẽ là bài ba tay bảy này đấy anh em có thể thấy ba tay bảy này bài này của nó thì là 95 này đó anh em có thể thấy bài này thì là ba tay không này đấy còn bài của mình đây bài của mình sẽ là 98 anh em thấy đấy bài của mình là bài lớn thứ hai thì nó vẫn có lời cho anh em nhé đó anh em có thể nhìn thấy ở đây rất là ok cho anh em thì à, một cái con máy này thì khi anh em đi chơi ấy, thì anh em chỉ cần là lưu ý giúp mình ví dụ như máy báo có con một tức là có số bài của mình anh em lưu ý nhá tính từ nhà của cái anh em tính từ nhà của cái giúp mình đấy ví dụ như cái nhà số 4 thì bài của mình sẽ là bài số 2 đấy đúng không ạ ví dụ như là cái nhà số 4 thì bài của mình sẽ bài số 2 thì khi mình chơi ấy thì có số 2 thì là bài mình sẽ lời đấy còn ví dụ như đây mình tính bài mình là số 1 mình làm cái bài mình số 1 đúng không ạ đấy mình đặt này anh em nghe đúng không ạ máy báo 23 tức là sao tức là nhà số 2 lớn nhất và nhà số 3 sẽ lớn nhì thì lúc này bài mình sẽ là bài nhỏ hơn đúng không ạ thì lúc này mình bán cái đi mình bán cái thì mình chia từ nhà số 4 này đấy mình chia từ nhà số 4 thì bài của mình sẽ là bài lớn nhất đó anh em nhá rất là ok anh em ạ anh em có thể nhìn ở đây đấy bài này thì của nó bài này chỉ là 8 không thôi đó anh em có thể thấy bài này tiếp này 95 này bài số 3 lớn nhì là 95 này bài số 4 này đấy bài này chỉ chỉ là 52 thôi bài rất là bé rất là bé cho anh em còn bài của mình này anh em nhìn này bài của mình là ba tây năm đấy sẽ lớn hơn bài số 2 à bài số 3 và lớn hơn tất cả các nhà còn lại anh em thấy đấy máy báo rất là chuẩn cho anh em luôn đấy thì khi anh em đi chơi bất kỳ một cái trò chơi nào nó sẽ có một chế độ báo riêng cho anh em đấy để phù hợp thích hợp cho anh em chơi thì à, anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến cái dòng sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em nào mà muốn sở hữu cho mình đến bộ sản phẩm máy đánh bài này thì có thể là vui lòng là nhấc điện thoại của mình lên và gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 0964 153 999 và kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng anh em nhé thế anh em nào ở gần cơ sở bên mình thì có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 thủ đức thành phố hồ chí minh đến nơi alo đến số online trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn anh em nào ở xa đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện nhận hàng được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền rất là ok cho anh em thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo